một hai thậm chí là ba bốn cổ phiếu nào đó có thể đi, đi ngược xu hướng thực ra con số này là cực kỳ ít và với những ai thực sự phải am hiểu về thị trường thực sự phải có những kỹ năng rất là tốt thì chúng ta mới có thể mua được những cổ phiếu tương tự như vậy hoặc là chúng ta có thể mua được đúng thời điểm và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta là bốn bước để chúng ta có thể nhận diện ra cổ phiếu tương tự như vậy có lẽ các anh chị đã thấy rằng là trong giai đoạn à, trước khi mà dịch Covid xảy ra thì chúng ta thấy là một cái xu hướng thị trường đang giảm rất mạnh nhưng cũng có những cổ phiếu tăng thật thậm chí là tăng rất mạnh so với các cổ phiếu khác đúng không ạ ở đây thì uh, Dũng sẽ, thể chia sẻ với quý vị các bạn đó là một cổ phiếu như là SHB SHB nếu chúng ta quan sát SHB thì chúng ta thấy có đặc điểm gì ạ à, thị trường đang lao dốc đây rất là giảm rất sâu đúng không nhưng cổ phiếu SHB lại tiếp tục tăng và thậm chí là tăng rất mạnh vậy sự khác nhau giữa những cổ phiếu uh, tăng mạnh và những cổ phiếu giảm mạnh theo xu hướng thị trường chung là gì ạ đây là có lẽ là một trong những bí quyết quan trọng nhất để với các nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta cần phải biết à, thông thường thì uh, Dũng thấy rằng đa phần chúng ta mua những cổ phiếu gọi là bét bạc những cổ phiếu mà đã đang giảm rất là sốc và chúng ta nghĩ rằng những cổ phiếu đó là rất là rẻ à, tuy nhiên thì thực sự nó lại không phải là như vậy trên thị trường chứng khoán thì à, bước đầu tiên các bạn cần phải lựa chọn các cổ phiếu mà chúng ta thấy là cổ phiếu mạnh nhất đó là chúng ta cần phải xác định xu hướng ạ à, cổ phiếu thì chúng ta biết rằng là nó có ba giai bốn giai đoạn khác nhau giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tích lũy giai đoạn thứ hai là giai đoạn tăng trưởng và cái giai đoạn hai này là giai đoạn mà chúng ta thấy là chúng ta kiếm được nhiều, nhiều lợi nhuận nhất giai đoạn thứ ba là giai đoạn phân phối và giai đoạn thứ tư là giai đoạn suy thoái thông thường những cổ phiếu mà bước vào giai đoạn suy thoái ấy, thì chúng ta lại mua rất nhiều đúng không mua rất nhiều bởi vì chúng ta nghĩ là cổ phiếu rẻ và chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ là những nạn nhân của những cái cuộc chơi như vậy bởi vì ngoài kia có quá nhiều người nói các bạn là hãy mua theo của nó phép đi cổ phiếu này tốt lắm cổ phiếu kia tuyệt vời lắm hoặc là à, mua theo chiến lược của ngày đòi nợ nói chung là rất nhiều chiến lược mà tôi thấy rằng là khi mà các bạn mua vào thì phần lớn chúng ta bị thua lỗ và chúng ta không biết nguyên nhân vì sao bởi vì chúng ta cũng bảo là chúng ta đang học phương pháp này phương pháp nọ nhưng rõ ràng là chúng ta đang làm những cái điều mà chúng ta không biết chúng ta đang bị sai ở đâu thế thì các bạn biết rằng là xu hướng là một yếu tố quan trọng nếu chúng ta chống lại xu hướng thì điều gì sẽ diễn ra với cuộc sống của chúng ta điều gì sẽ diễn ra với những cái chu kỳ mà chúng ta đang đi theo à, các bạn thấy là bất động sản mà đang à, tăng giá thì chúng ta mua theo hay là chúng ta lại thấy khi mà bất động sản giảm giá những năm 2014 15 chúng ta thấy rằng là bất động sản lao dốc rất nhiều nhà đầu tư mua uh, ở trước đó gần như bị thua lỗ rất nặng và chúng ta thấy là giai đoạn đầu tư vàng thế khi mà giá vàng uh, từ 30 lên 40 thậm chí là lên 49 thì ai đầu tư cũng thắng và sau đó giá vàng lại tiếp tục từ 49 xuống 34 và trong chứng khoán thì không không là ngoại lệ thì vấn đề ở đây các bạn thấy rằng là xu hướng là một trong yếu tố quyết định đến khả năng thành công của chúng ta hay không và Dũng đã có những video chia sẻ về xu hướng và các bạn biết rằng là để biết được cái xu hướng đi lên hay là à, làm sao để nhận diện được xu hướng à, cổ phiếu đang bước vào một cái giai đoạn tăng trưởng thì một cách đơn giản nhất là các bạn sẽ xem cái đường trung bình động 200 ngày à, nó hướng lên ạ hướng lên ít nhất là từ 1 đến 3 tháng tức là bạn nhìn quan sát thì bạn thấy là cái đường trung bình động nó phải là hướng phía lên phía trên tức là theo xuống tăng và nếu bạn à, lấy một cái đường trung bình động thứ hai đó là 150 ngày thì nó phải nằm trên cái đường uh, à, 200 ngày và tương tự như vậy thì bạn có thể kết nối một cái đường trung bình động 50 ngày nữa để cái kết nối giữa ngắn hạn và trung hạn thì bạn sẽ thấy được một cái xu hướng đó là xu hướng ngắn hạn trung hạn và dài hạn nó cho chúng ta thấy là cổ phiếu đang bước vào một chu kỳ tăng rất là khá là tốt tuy nhiên thì ở đây nó chỉ là cái bước đầu tiên để các bạn biết thôi ạ tại vì trong giai đoạn mà cổ phiếu bước vào cái giai đoạn chúng ta gọi là chu kỳ phân phối và suy thoái thì nó vẫn có thể đạt những cái tiêu chí như vậy và bạn phải biết rằng là trong mỗi cổ phiếu thì bạn phải biết là nó đang nằm ở chu kỳ tức là chu kỳ phân phối hay là chu kỳ tích lũy hay là đang ở cái phần nào trong một cái cái vòng đời của một cổ phiếu cổ phiếu nó cũng có vòng đời các bạn ạ à, đó là những vòng đời giống như con người á. đầu tiên là sinh sinh ra là nó dạy giai đoạn mà à, doanh nghiệp có thể làm ăn rất là khó khăn sau đó thì lúc mà có những cái thuận lợi quản trị tốt rồi thì bắt đầu nó bước vào một cái đoạn tăng trưởng và sau khi tăng trưởng đến mức độ nào đó thì nó cần phải cải tiến nó cần phải thay đổi thì nó bước vào một giai đoạn đó là đoạn phân phối và nếu một số doanh nghiệp một số các cổ phiếu có thể là do quản trị tốt hơn thì nó lại tiếp tục tích lũy và lên tiếp một số thì nó không tiếp tích lũy và nó uh, có thể là bị phá sản hoặc đi xuống nên ở đây các bạn thấy là trong đầu tư cổ phiếu thì nó giống như vòng đời của mỗi chúng ta và chúng ta cần phải biết là chúng ta đang ở đâu trong cái chu kỳ tăng của nó trước khi mà các bạn uh, có thể tham gia vào hay thoát ra khỏi trường nên yếu tố thứ hai các bạn thấy là đó là chu kỳ ở chu kỳ cổ phiếu thì các bạn có thể sử dụng một số các công cụ có thể là sự SMA khối lượng thường là chúng ta có thể sử dụng khối lượng và có rất nhiều các ờ, công cụ khác kể cả sóng Elliott chúng ta cũng có thể nhìn được cái chu kỳ của nó và hôm nay thì có lẽ là cái thời gian thì nó không nhiều nên Dũng cũng không thể để chia sẻ hết cho các bạn đó là chu kỳ thì chúng ta sẽ có thể là sẽ có những video khác để chúng ta có nhận biết được chu kỳ xu hướng như nào à, tiếp theo thì để các bạn mua có độ tin cậy cao có sự chắc chắn thì các bạn cần phải gì ạ phải có nắm được mẫu hình à, như chúng ta đã biết thì một cổ phiếu mạnh là một cổ phiếu mà khi thị trường đang lao dốc hoặc là giảm thì cổ phiếu chúng ta sẽ là những cổ phiếu giảm ít nhất hoặc là thậm chí là không giảm có một số cổ phiếu thậm chí là đi ngược xu hướng của thị trường chung vấn đề vì sao cổ phiếu đó lại đi ngược xu hướng thị trường chung hoặc là vấn đề vì sao cổ phiếu đó lại là những cổ phiếu mà chúng ta gọi là cổ phiếu tốt nhất thì cái quan trọng là chúng ta cần phải nắm rõ được cái bên trong cái gốc của cổ phiếu là yếu tố quan trọng về doanh thu lợi nhuận đến từ gì ạ à? đến từ kết quả kinh doanh mà cái doanh nghiệp đó đã đưa ra hoặc là chúng ta gọi là kết quả kinh doanh chính của doanh nghiệp và một số doanh nghiệp thì có thể đạt được ờ, mức lợi nhuận cao do có thể là được hưởng một số các ờ, chính sách nào đó của nhà nước hoặc là ờ, do những yếu tố nào đó tạo ra sự thuận lợi thì nó cũng tạo ra cái mức tăng trưởng là rất nhanh tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta quan sát biểu đồ nó cũng sẽ cho chúng ta thấy là bức tranh toàn cảnh về cái cổ phiếu đó đang được tích lũy hay được phân phối hay tôi gọi là mẫu hình và khi bạn biết rằng là một cổ phiếu để lên được thì nó có một cái quy luật đó là nhân quả nhân là nào tức là cái quá trình mà nguyên nhân là cổ phiếu phải được tích lũy đủ do các dòng tiền lớn dòng tiền lớn có thể là dòng tiền của các big boy dòng tiền của các tổ chức lớn dòng tiền thậm chí là của những cá nhân lớn họ thu gom và khi mà lượng cổ phiếu được thu gom hết về một mối thì cái việc mà cổ phiếu lên nó sẽ rất là đơn giản và dễ dàng và chính cái mẫu hình nó là phản ánh toàn bộ cái số lượng cổ phiếu đã được tích lũy được thu gom qua những cái giai đoạn khác nhau có thể một vài tháng có thể một vài tuần thậm chí thì có những cổ phiếu nó chỉ một vài ngày thôi có khoảng 15 20 ngày nó cũng đủ tích lũy để tăng nên chính vì vậy thì các bạn cần phải nhận biết nó là những mẫu hình ngắn hạn hay là dài hạn hay trung hạn và từ các bạn nhận ra được thì cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu sẽ là một cái cực kỳ đơn giản vậy đầu tiên ở trong cái, uh, cái chia sẻ hôm nay để các bạn nhớ cho Dũng đó là à, khi mà thị trường lao dốc hay là thị trường như thế nào đó thì chúng ta không nên quá tập trung vào thị trường chung mà chúng ta nên tập trung vào cái cổ phiếu chúng ta nó đang được phản ánh như thế nào với thị trường chung bởi vì phần lớn mọi người đang bị thua lỗ ở những cái giai đoạn đó nên phần lớn chúng ta chỉ tập trung vào nỗi đau tập trung vào những cái à, mà chúng ta cảm giác là bị thua lỗ bị mệt mỏi và đó là nguyên nhân dẫn đến phần lớn các nhà đầu tư chúng ta đã không chiến thắng thị trường trong suốt cái chu kỳ mà có thể thị trường đang lao dốc đang à, giảm rất mạnh ở trong đoạn đó thì có lẽ chúng ta nên lưu ý là chúng ta phải nên tập trung xem là những cổ phiếu nào đang có thể chống lại thị trường giảm và những cổ phiếu mà được giữ được cái nhịp giảm hoặc là giảm ít nhất so với các cổ phiếu khác và đặc biệt là vẫn ở xu đi lên thì đấy có thể là những cái cổ phiếu siêu cổ phiếu hoặc là những cổ phiếu mạnh nhất thì phần cuối để các bạn hiểu rõ hơn thì Dũng có thể đưa ra một vài ví dụ để các bạn thấy rằng là để xác định một cổ phiếu thực sự nó rất là đơn giản nếu chúng ta hiểu rõ được các bước mà Dũng chia sẻ đó xu hướng đó là chu kỳ là mẫu hình và đặc biệt là điểm pivot cái điểm mua chúng ta mua và ở đây chúng ta thấy rằng là để mua cổ phiếu để phân tích kỹ thuật nó không phải đơn giản như chúng ta vẫn đang nghĩ lấy mấy cái đường trung bình động nào cắt đường trung động kia nó chỉ là những cái công cụ hỗ trợ giúp các bạn uh, mua thôi chứ còn thực tế nó không có tác dụng trong đầu tư nhiều lắm và đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu SHB các bạn thấy đây ở đây ờ, à, cổ phiếu SHB trong quá trình giảm rất là mạnh của thị trường chung thì chúng ta thấy là cổ phiếu không giảm không giảm và thậm chí là sau khi à, tích lũy xong thì cổ phiếu đã tạo ra một quá trình tăng rất mạnh ở đây nếu chúng ta để ý một chút thì cổ phiếu này nó là mẫu hình hai đáy à, cái đáy sau này khối lượng thấp hơn so với đáy trước và trước khi tăng giá thì nó tạo ra một cái quá quá trình cú hích rất là mạnh và cổ phiếu tăng ở trong giai đoạn là rất dài và bạn biết rằng là nếu quan sát ở đây thì chúng ta thấy là cổ phiếu đã được chống đỡ uh, khi mà thị trường chung giảm mạnh hay là lao dốc đấy là một trong những đặc tính mà chúng ta thấy là những cái siêu cổ phiếu thường xuất hiện có những cổ phiếu như ANV NV Dũng cũng đã sử dụng chiến lược này trong năm 2018 18 đây chúng ta thấy là thị trường giảm rất mạnh và chúng ta thấy là cổ phiếu cũng đã giữ được cái nhịp khi mà thị trường giảm cổ phiếu không giảm và vẫn được nhịp và trước khi tăng thì chúng ta thấy là cổ phiếu đã tạo ra một cái nền tuy khá tốt và trong đoạn này thì cũng đã có rất nhiều nhà đầu tư mà thời điểm đó Dũng chia sẻ đã kiếm được mức lợi nhuận khá cao năm 2019 chúng ta cũng thấy là Dũng đã chia sẻ một cổ phiếu là PHR nếu những ai đã nghe và đã theo dõi những cổ phiếu trong đoạn này tôi Dũng tin chắc rằng chúng ta cũng thấy là những cái cổ phiếu mà Dũng đã chia sẻ ở mức giá 30 này đây là cái mức giá mà Dũng đã chia sẻ rất kỹ khi mà cổ phiếu cũng tạo ra một cái mẫu hình nền trên nền thị trường chung giảm giảm rất mạnh như cổ phiếu vẫn đang trong một xuống tăng đúng không sang xuống tăng và chúng ta cũng đã có cái điểm mua ở đây và chúng ta thấy ở sau đó thì uh, cổ phiếu này tiếp tục gia tăng và tạo ra một quá trình chạy nước rút rất là mạnh trước khi kết thúc một chu kỳ bằng quá trình phân phối á thực ra cái quá trình phân phối này nó có thể là chúng ta thấy nó kéo dài rất dài trước khi nó mới kết thúc ạ đây nó quá trình phân phối nó tạo ra một cái đoạn nữa trước khi nó kết thúc thì ở đây các bạn cần phải nhớ là các bạn phải biết là cổ phiếu của mình nó đang ở đâu trong mỗi chu kỳ khác nhau và các bạn sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta mua bán cổ phiếu đặc biệt ở giai đoạn này rất nhiều nhà đầu tư rất nhiều các bạn hỏi tôi là có nên bán ra hay không thực ra thì ở đây đưa khuyến nghị các bạn thực sự là với tôi ờ, nó ờ, rất khó bởi vì thứ nhất là các bạn không hiểu rõ cái hệ thống phương pháp của tôi nên khi mà đưa ra một số anh chị em không nắm rõ được có thể là có những cổ phiếu rơi vào tình trạng là bị cắt lót chúng ta không cắt ra và bị thua lỗ thì có thể chúng ta lại có những cái cái cái cái tâm lý bất an và chúng ta mất niềm tin vào chính hệ thống của Dũng cũng như là cái uh, niềm tin vào chính chúng ta uh, niềm tin vào chính chúng ta đó cái niềm tin quan trọng nhất và nếu chúng ta mất niềm tin vào chính mình thì không bao giờ có thể lấy lại được Ờ, và chúng ta thấy là những cổ phiếu đã tăng tốc chạy rất là mạnh đấy không và đây những cổ phiếu mà chúng ta cần phải bán ra dù là nó vẫn tiếp tục tăng một chút nhưng thực ra nó không có nhiều cơ hội cho chúng ta để chúng ta mua trong đoạn này đó là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là ở ờ, thị trường chung nó tăng mạnh và cổ phiếu chúng ta cũng tăng mạnh hơn thị trường chung à, tuy nhiên thì chúng ta vẫn có những cơ hội những cổ phiếu mà nó đang tạo ra nền hay chúng ta thấy là về cơ bản thì các bạn sẽ thấy là cái xu hướng về chung và dài hạn là cổ phiếu vẫn đang Ờ, chưa có thể đạt cái xu chung bền hạn bởi vì chúng ta thấy là rõ ràng giá của nó vẫn đang nằm dưới SMA 200 thì ở đây nó chỉ là những cái tín hiệu để cho một cái sóng hồi nhất định thôi ạ và ở đây các bạn hãy nhớ cho Dũng một cái là một cái cổ phiếu mà nó đã xuất hiện một cái điểm nhấn dấu ấn khối lượng lớn như này là một cái điều rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta có thể lựa chọn uh, một cái cổ phiếu trong một cái chu kỳ khi mà thị trường chung thực sự là chúng ta thấy là nó rất nhiều cổ phiếu nó đã không được tích cực hay nó tạo đỉnh và các bạn sẽ thấy là trong đoạn này nó có sự rung lắc rất mạnh tức là giao động rất lớn và nếu các bạn mua bán các bạn mua nhầm cổ phiếu các bạn phải trả giá rất đắt bởi vì những cổ phiếu đó có thể giảm rất sâu các bạn theo dõi những video của Dũng trong thời gian vừa qua thì các bạn có thể thấy là có hôm thì Dũng nói là thị trường giảm có hôm là Dũng thì thị trường tăng thì các bạn có thể không nhận diện ra được bởi vì Dũng đã nói ở trong cái video này đó là chúng ta cần phải nắm rõ được cái chu kỳ cổ phiếu chúng ta đang đâu nó mạnh như nào so với thị chung thì bản thân ở đây chúng ta thấy là thị trường chung đang tăng rất là mạnh những cái cổ phiếu như là MB thì nó yếu hơn nhưng tuy nhiên nó đã có dấu ấn và đặc biệt là sau này những cổ phiếu khác trong cái nhóm ngành uh, giả sử như là ngành ngân hàng những cái cổ phiếu như là uh, mạnh hơn nhiều hòa phát thì nó vẫn có thể lao dốc nhưng với những cổ phiếu này thì vì nó tích lũy sau giống như cổ phiếu SHB nó vẫn có thể tạo ra những cú, cú tăng khi mà nó có tạo ra những cái ờ, dấu ấn với khối lượng lớn ở đây à, các bạn sẽ thấy là những cổ phiếu như là ACV hôm trước có một số anh chị em hỏi là có mua đấy không thì đây là cái điểm mua khá tốt nhé đây là cái điểm mua khá tốt đặc biệt là anh Huy à, tại vì chúng ta thấy này này chúng ta đã có ba cái đỉnh đỉnh thứ nhất là cái đỉnh này ba cái đỉnh khi mà cái đỉnh này nó trong quá trình tích lũy rũ và nó tạo ra một cái quá trình uh, chặt hay là chúng ta gọi là quá trình gom cổ phiếu ở đây nếu sự xác nhận này với khối lượng cực kỳ lớn đặc biệt là cao hơn những cái phiên này, này thì cái độ an toàn đấy sẽ là cao tại vì cuộc chơi chứng khoán chúng ta gọi là xác suất xác suất xác suất thống kê là nếu chúng ta mua ở đây thì cái xác suất thành công của chúng ta là rất cao có thể đến 8 đến 90 phần trăm nhưng không thể là chúng ta à, lúc nào cũng thành công được nhưng nếu mà rủi ro thì chúng ta thấy là cái nền này là rất là chắc chắn nên đây là cái điểm mua mà chúng ta thấy là rất là tuyệt vời và chúng ta biết rằng là đây là những cổ phiếu chúng ta gọi là mang tính chất là lướt sóng thôi tại vì ở đây cái xu hướng của nó vẫn là sóng hồi chứ không phải là sóng tăng cổ phiếu AAA cũng tương tự như vậy nó diễn ra vào ngày hôm qua chúng ta cũng thấy là nó vượt qua cái đỉnh này những cái đỉnh này và trước khi vượt qua đỉnh nó cũng có một cái lượng khối lượng cạn kiệt và đây là cái điểm mà chúng ta có thể tạo ra cái dấu ấn chúng ta có thể mua và cổ phiếu này thì bạn đã biết rằng là à, thường thì khi mà chúng ta mua đúng thời điểm này thì chúng ta không có cơ hội để mua điểm khác nữa bởi vì ở ờ, trong đầu tư chứng khoán đặc biệt là những hệ thống của Mac Mini, Caslim thì chúng ta thấy là ờ, số lượng để điểm mua có độ tin cậy an toàn cao nó rất là ít nên ở đây các bạn nên nhớ là những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ ở đây cho các vị các bạn thì đã có rất nhiều người đã đạt những thành công một chỗ Dũng tin chắc rằng là ai đã theo dõi cái hệ thống phương pháp của Dũng trong thời gian vừa qua đều có những cái lợi nhuận uh, uh, tương đối là là là là khá và đặc biệt là những bạn học viên khi mà đã uh, áp dụng hệ thống đầu tư của Dũng bắt đầu từ đầu năm từ lúc mà tạo đáy thì Dũng tin chắc rằng là cái cái lợi nhuận của các bạn đấy tại thời điểm này so với các phương pháp khác so với hệ thống khác nó là cái sự khác hẳn so với uh, hệ thống khác và trong cái đợt cuối của một chu kỳ này thì uh, Dũng cũng muốn là tặng cho quý vị các bạn những cái cách để các bạn có thể nhận diện ra những cổ phiếu tốt à, ờ, nhẽ là Dũng sẽ không chia sẻ đâu ạ bởi vì thứ nhất là khi mà Dũng chia sẻ thì có thể có quá nhiều người mua vào nó ảnh hưởng đến cái quy luật cung cầu những nhất các bạn cũng có thể hiểu được là cái xác suất để uh, thành công với những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ này so với hàng nghìn cổ phiếu khác nó như thế nào và đầu tiên các bạn sẽ nhớ được cái cổ phiếu mà hôm trước nếu những ai đã theo dõi uh, thì chúng ta thấy là cổ phiếu AMV AMV là một cổ phiếu đây là một cái điểm mà uh, mua một số Dũng cũng có kiến nghị là mua ở đây sau đó thì những cổ phiếu này cũng có có quá trình ờ, gọi là test rất nhiều lần test trước khi ở ờ, đây cũng là một phiên squat đây là một squat tức là kéo lên rũ bỏ và đây cũng kéo lên rũ bỏ và đặc biệt là những bạn mà học viên của Dũng thì Dũng đã nói là sau cái phiên này có sự xác nhận là những cái điểm mà à, tương đối là an toàn và khả năng thành công rất cao và đây là một cái điểm nhấn hay chúng ta là cái điểm mua có độ an toàn cao với một cái sóng gọi là sóng hồi đấy là cổ phiếu đầu tiên là AMV à, nếu những ai đang nắm giữ cổ phiếu này thì xin chúc mừng và chúng ta vẫn có thể nắm giữ cổ phiếu này còn điểm mua khác thì chúng ta có thể là không còn điểm mua được khác nữa à, chúng ta có một cái cổ phiếu MB mà thế giới di động ạ MWG đây là cổ phiếu mà nếu chúng ta nhìn vào cái cổ phiếu này thì chúng ta có cái sự tương đồng với nhau đó là trong quá trình đi hồi thì cổ phiếu do cái lượng cung treo lơ lửng quá nhiều thì cổ bản thân cổ phiếu cần phải test lại thì bạn biết rằng lượng cung treo lơ lửng tức là cái cái nhà đầu tư nhỏ lẻ nó có quá nhiều và khi nhỏ lẻ quá nhiều thì bạn sẽ biết điều gì xảy ra thì cái vật vấn đề là cần phải tích lũy cần phải thu nạp nhiều hơn khối lượng của cổ phiếu trước khi có thể đi xa hơn được thì bạn biết rằng là những cái điểm mà Dũng đã ghi ở đây ạ đó là những cái điểm mà nếu xác nhận thì mua hay là ở đây nếu xác nhận thì mua nhưng rõ ràng chưa xác nhận thì làm sao mua được và chúng ta nhớ là những cái cổ phiếu này nếu các bạn có mua chỉ gọi là chỉ mua đầu tư trong ngắn hạn thôi bởi vì khi mà các bạn mua trong xác nhận thì cái vùng nền này này nó cái nền tích lũy khá tốt à, thực ra không phải là Dũng uh, đưa ra để để để chúng ta mua những cổ phiếu mà nó có độ an toàn thấp đâu ạ à, bởi vì chúng ta thấy rằng đây là một cái nền tích lũy tuần 2 4 6 8 tuần và chúng ta thấy là hai cái ba cái tuần gần đây nhất là nó khá siết chặt và khối lượng nó đã thu hẹp chứng tỏ là uh, lượng cung treo lơ lửng đã ít và vì sao Dũng lại đưa ra một cái kịch bản này cho quý vị các bạn và các bạn biết rằng là đây là một cái phần chia sẻ uh, của Dũng đặc biệt là với các nhà đầu tư cá nhân có thể là do một cái góc độ thiệt thòi nào đó họ không mua được trong đoạn trước nên chính vì vậy thì bạn nhớ uh, xem cái khung thời gian đó là từ lúc uh, ờ, 10 rưỡi 9 rưỡi đến 10 rưỡi là sử trung bình có khối lượng ở đây cổ phiếu này nó khoảng độ đơn màu vàng đấy 1.500 ạ chúng ta nhìn lại trung bình là 1.500 thì nếu giả sử đến khoảng 10 rưỡi là chúng ta thấy là cổ phiếu nó nó khớp đến khoảng độ 6 đến 700 800 rồi thì các bạn đấy là đây là một cái thời điểm các bạn tham gia khá là ok và lúc đó cổ phiếu có thể là vượt qua cái mốc khoảng độ 87 87 8788 đây là những cái điểm mà các bạn mua thì thực ra là khi nó vượt qua những cái mốc này độ an toàn cao hơn khi mà bạn mua ở mốc dưới là rất nhiều nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải hiểu cần phải nắm rõ được quy trình mẫu hình và đây là một cái mẫu hình thực tế là những cái mẫu một cái mô hình nền trên nền trong cái xuống hướng giảm ờ, cái vai bên này nếu gọi là cái vai bên này thì cái vai này quá ngắn và thực sự nó bị kẹt các cổ phiếu bị kẹt đấy khá nhiều và nó cần phải thời gian nhiều hơn trước khi lên à, cổ phiếu PNC nó cũng tương tự như vậy các bạn biết rằng là những cái cổ phiếu như này là Dũng rất thích bởi vì nó siết chặt cái quá trình siết chặt là một cái quá trình mà Dũng rất là thấy là nó rất tuyệt vời bởi vì khi mà cổ phiếu siết chặt với cái biến động nhỏ như này thì nó cho chúng ta đấy độ tin cậy rất là cao nhưng tuy nhiên Dũng đã nói cái phiên hôm trước là nếu một số trường hợp nó bị gãy và cái phiên hôm nay là một cái phiên khá đặc biệt với cổ phiếu này bởi vì khối lượng nó là khá thấp và chúng ta nhìn về quan sát trong biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là cổ phiếu này có 4 tuần à, tương đối là siết chặt khi mà cổ phiếu đã có 4 tuần trên tuần siết chặt thì cái khả năng xác suất thành công rất cao à, rất là cao và bạn thấy cổ phiếu thứ ba nữa cũng tương tự như vậy là cổ phiếu P PTB và trong cái cổ phiếu này thì các bạn cũng thấy rằng là về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là xu hướng ngắn hạn đang vẫn là xuống uh, chủ đạo xuống lên à, ờ, và chu kỳ thì chúng ta thấy là nó còn vẫn đang làm chu kỳ tăng chu kỳ vẫn chưa có thể là chu kỳ kết thúc bởi vì ở ờ, uh, cái chu kỳ tạo đáy nó đang đã tạo ra rồi bây giờ chúng ta thấy là một xu tăng trước trước khi kết thúc một chu kỳ giảm thì uh, chúng ta mới cần phải bán ra thì trong cái xu tăng thì chúng ta nhìn thấy đây là những mô hình nền trên nền ngắn các bạn nhớ nhá Ờ, Dũng đã nói là mẫu hình nền trên nền đó là cái điều kiện thứ ba mà các bạn thấy được và điểm pivot đã cũng đang xuất hiện một khối lượng nhỏ và chúng ta đang cần một cái phiên đó là phiên xác nhận à, điểm pivot là gì ạ điểm pivot là điểm mà cổ phiếu có cái gì ạ kháng cự yếu nhất tức là cái kháng cự là gì kháng cự là do các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã đeo bám quá nhiều nên lúc đó họ bán ra việc mà cả nhà cái hay là nhà tạo lập họ thu gom được hết cái cổ phiếu thì lúc đó chúng ta gọi là Ờ, cái sự bán ra của các nhà đầu tư cá nhân ít ít dần đi thì chúng gọi là kháng cự yếu nhất thì cổ phiếu này nó cũng đang trong cái vùng uh, biến động nhỏ biên độ hẹp thì chúng ta thấy là cái việc mà xác nhận đó là cái quá trình cực kỳ quan trọng để chúng ta mua vào và chúng ta tổng kết ở những cái cổ phiếu như là PTB, uh, ờ, PNG, Thế giới di động và MBB, MAMB thì chúng ta thấy là phần lớn các cổ phiếu này đang trong một quá trình tích lũy một xu hướng đi lên ngắn hạn xu hướng đi lên ngắn hạn tích lũy ở trên cái mẫu hình nền trên nền chúng ta đấy nền trên nền tích lũy trên cái nền trên nền trên cả biểu tuần đồ tuần kể cả biểu đồ uh, tháng thì chúng ta cũng thấy là nó đáng khá là tích cực Thế ờ, tuy nhiên thì tất cả cái điều kiện quyên quyết ở đây là chúng ta cần cái sự xác nhận đi lên nó phải có sức mạnh uh, là rất là mạnh thực sự là rất mạnh và các bạn thấy là rõ ràng là chúng ta đang đối nghịch với phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vietcombank đang có dấu hiệu phân phối và à, tới đây nó sẽ là những cái biến động rất mạnh thường phân phối nó không thể phân phối một hai ngày mà có thể là phân phối mất hàng tuần nhiều hơn hay là cổ phiếu HPG nó cũng đang trong quá trình phân phối và bạn thấy là trong quá trình phân phối này thì nó sẽ cần rất nhiều thời gian trước khi mà nó có thể là kết thúc của chu kỳ nên ở đây các bạn thấy là các bạn sẽ gặp một số các cổ phiếu như là MBB, uh, à, PTB, Thế giới di động và PNG đó những cổ phiếu mà Dũng muốn tặng tất cả các anh chị các bạn đã yêu quý Dũng trong thời gian vừa qua Tuy nhiên để các bạn uh, có thể tham gia được để có mua được thì chúng ta phải nhớ cho Dũng một điều đó là các bạn cần phải quan sát cái khung thời gian từ 9 rưỡi đến 10 giờ 30 cái khung thời gian đó là cái khung thời gian mà độ tin cậy cao nhất nếu cổ phiếu xác nhận tăng 3 đến 5 phần trăm đấy 3 đến 5 phần trăm lúc đó các bạn mua vào không sao cả tại vì uh, lúc đó thường là cái khối lượng của nó bắt đầu có sự gia tăng và trung bình những cổ phiếu mà để tăng thành công thì cái khối lượng nó bao giờ cũng phải trên cái 50 ngày này uh, trung bình 50 ngày là khoảng ít nhất là 50 phần trăm giả sử nhân nó khoảng độ 2 triệu cổ phiếu 3 4 triệu thì càng tốt các bạn nhé 3 4 triệu thì càng tốt thì lúc này ờ, chúng ta sẽ thấy rằng là à, chúng ta sẽ kiếm được một cái khoản lợi nhuận vừa bền vững vừa an toàn với thị trường đang là trong quá trình phân phối hoặc là trong quá trình đi xuống ở đây là những cái gì mà các bạn có thể học được ở một cái phần nhỏ Dũng chia sẻ còn nếu các bạn muốn thực sự thực hành muốn thực sự nắm hiểu rõ được cái hệ thống phương pháp của Dũng thì các bạn có thể tham gia đăng ký vào cái khóa học đầu tư như một nhà vô địch bởi vì trong khóa học đó thì Dũng sẽ chia sẻ các bạn tất cả những cái mẫu hình tất cả cái, cái liên quan đến xu hướng chu kỳ đặc biệt là các bạn đã được uh, tặng Dũng tặng một gói combo đó là uh, khóa học uh, cơ bản xu dòng tiền và một cái khóa học khác đó là khóa học VSA hai khóa học đó là hai khóa học có lẽ là uh, những khóa học cực kỳ chất lượng và cũng có thể là tháng này là tháng cuối cùng Dũng có cái gói combo như vậy nên chính vậy nếu ai thực sự là quan tâm thì có thể đăng ký ngay bởi vì ở ờ, đây có thể là cái cơ hội cuối cùng để các bạn ờ, nhận được gói combo như vậy và các bạn biết là ờ, có thể trong những khóa sau thì Dũng sẽ có những cái giá trị cao hơn nhưng cái lớp học đó nó cũng sẽ uh, chi phí nó cũng cao hơn với chúng ta nên chính vậy thì chúng ta nhanh chóng đăng ký vào thời điểm này để chúng ta vẫn có những cơ hội đặc biệt là à, tới đây Dũng sẽ có một cái chiến lược đầu tư phái sinh nữa và chiến lược đầu tư phái sinh này trong quá trình áp dụng thực tế của Dũng thì ờ, nó có những cái cái uh, uh, chúng ta gọi là lợi nhuận vượt trội so với tất cả những phương pháp khác mà Dũng được biết nên chính vì vậy khi mà Dũng áp dụng mà thấy thành công và áp dụng cho một số các bạn học viên vừa rồi Dũng cũng cốt cho thì Dũng thấy là bắt đầu nó bước vào một cái giai đoạn uh, chín muồi thì tới đây cũng sẽ là một cái lớp uh, đào tạo phái sinh nữa và nếu các bạn là quan tâm thì cũng có thể là à, đăng ký để Dũng biết số lượng tại vì phái sinh lớp phái sinh thì phải ít nhất là 10 20 người thì Dũng mới dạy còn dưới đấy thì có thể là chuyện Dũng sẽ à, để nhịp khác à, đây là một cái à, môn học mà có lẽ là cũng đây là thách thức cũng đây là cái cái cái thực sự là là rủi ro lớn nhưng thực ra là lợi nhuận rất là cao và đặc biệt là nếu chúng ta biết có một cái công thức quản lý rủi ro hay là quản lý dòng tiền thì chúng ta thấy là đây cũng là một cơ hội để chúng ta kiếm được tiền trong quá trình đầu tư một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh các chị và các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng ngày buổi tối hôm nay à, chúc à, mọi người có những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui nếu chúng ta thấy là video này hay thì hãy đăng ký vào kênh hãy like và share cho nhiều người biết và đặc biệt là các bạn nhấn vào chuông ạ nhấn chuông ở phần bên dưới để khi mà Dũng phát trong những video tiếp theo thì bạn sẽ là người đầu tiên có thể xem những video của Dũng. Xin cảm ơn rất nhiều.